các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình thì hôm nay à, là một ngày à, rất là đẹp trời bạn ơi đấy thì mình cũng dậy sớm nữa thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm một cái video trải nghiệm đồng quê cho bạn xem đấy mình sẽ đi mò cua bắt ốc mình sẽ đi các kiểu vào ruộng vào bào để bắt ốc cho bạn xem đấy thì lâu lắm rồi mình mới đi mò cua bắt ốc là như vậy và đây cũng là clip đầu tiên mà mình à, thử à, làm cái vlog về cái à, trải nghiệm mà đi mò cua bắt ốc ờ, cho bạn xem thì đây cũng là video đầu tiên của mình à, quay cho bạn xem cái cảnh mà mình đi mò cua bắt ốc đấy thì ờ, mò cua bắt ốc thì mình cũng làm rất là nhiều lần rồi nhưng mà mình không có làm clip cho bạn xem thôi đấy thì hôm nay ờ, là một ngày rảnh rỗi và mình có hẹn với anh mình là đi một cua bắt ốc mà phải đi vào trong kia các bạn ơi vào trong phía trong nhà của anh mình á thì tại vì chỗ mình ở ngoài đây á, là đồi núi mà không có ruộng không có sông không ơi phải đi ờ, khá là xa rồi ờ, mới ờ, có chỗ để mà sông nước để mà mình một cua bắt ốc bạn đấy thì bây giờ mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ đâu đấy xong hết rồi và bây giờ mình sẽ chạy vào trong đó tại vì mình có hẹn à, với anh mình trong đó thì anh mình đã vào trước rồi đấy thì à, bây giờ mình sẽ vào trong đó Ờ, mình sẽ quay lại toàn cảnh ờ, cái trải nghiệm cuộc hành trình này của mình ngày hôm nay cho bạn xem nha Ok và mình hy vọng là các bạn sẽ thích video này của mình và thích cái nội dung này của mình nếu các bạn thích nội dung này của mình thì hãy để là một like và một comment để ờ, nói về ý kiến của bạn về cái video này của mình nha Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi vào trong đó mình bắt ốc cho bạn xem nha các bạn Ok let's go bạn ơi giờ mình à, đang đi ra suối các bạn ơi ra suối để à, bắt ốc sắp tới suối rồi à, dạ lông lông lông đường bạn ơi thì hiện tại mình đã tới cái suối rồi các bạn nói là trong đây nó cực kỳ mát luôn bạn ơi đấy phía sau mình là các bạn thấy không đấy đây là một cái rừng cao su nó là nó rất là mát đấy thì suối cái bên đây nước cũng rất là mát luôn các bạn đấy thì bây giờ mình sẽ xuống dưới mình sẽ bắt trên mình cho các bạn xem nha đấy phải nước suối hôm nay nó rất là mát các bạn ơi tại vì hôm nay trời cũng còn rất là sớm nên nó còn rất là mát các bạn rồi xuống các bạn xem các bạn ơi đấy bán được như đây đó các bạn ơi đó này có rất là nhiều luôn đấy anh mình đang mò đó các bạn Đấy, phải mò trong mấy cái lùm nó mới có các bạn ơi đấy có nữa nè các bạn đấy nó là nước hôm nay rất là mát rất là trong nữa các bạn ơi đấy các bạn thấy không chỉ là một con suối nhỏ xíu thôi nhưng mà mò rất là nhiều các bạn mò chút xíu mà được quá trời luôn nha các bạn ơi Đấy, nó là mấy cái có mấy con rất là to luôn nè à. Đấy. Đấy, không? rất là đã luôn đấy thì nãy giờ anh mình bắt mà mình không bắt được con nào hết trơn á <laughs> nước mò nè không có mình sẽ mò đây các bạn ơi suối này nước rất là trong luôn các bạn mình mò mãi mà chẳng có một con nào mà anh mình bắt quá trời luôn cứt thì chứ mình sẽ mò trong đây các bạn hy vọng trong đây nó sẽ có à, nước rất là trong rồi các bạn không mà mình mò mãi chẳng có con nào bạn ơi cái mỏ của con nào đâu mà anh tôi chưa có anh chưa mò sao biết được biết hết mà mò có không? dễ ăn hơn cô cũng phải cũng từ từ mò Yeah. Ừ. bây giờ mình sẽ lên khúc trên kia mình mở bạn ơi Ây da. Mình sẽ mò ở đây bạn hay sâu sâu sâu có đất có ba lùng này nó có mà có đất nè đây cát quá trời nè ờ vừa vừa hiên cát có nè mày có không có đó anh mình mò được rồi bạn sâu quá mò có cát có lùng ơi à ừ. đâu vậy có luôn ơi nè anh lên mò có nào các bạn có cát có dù để xuống ổ ba con rồi thấy ốc bu vàng không Ừ, đó rồi bạn ừ. bự không sao mà không có ta dạ dạ dạ Mình sẽ mò trong cái lùm này Sao nãy giờ không bắt được con nào hết trời chỗ đó có bự bự không qua em mà không có con nào nè để xuống phải làm ba con chú liền đã ghê nó nhỏ hơn thả lên nó lớn quá ồ oh. đồ hay vậy ta đứng đây các bạn ơi mò nãy giờ không đúng là một con nói mà lần yếu một khúc nữa thôi ai biết ai da cổ quẹo cổ dép mày đâu cũng mang vô dép đâu mang nè ấy là có mình tao mò như đây hai ba mò có nữa là đủ má đầy xô luôn rồi rút đợi chậu không có à, ok bạn ơi chắc mình phải à, về thôi đấy thì nói chung là hôm nay à, đi bắt thì cũng được một mớ nhưng mà anh mình bắt không à mình không bắt được <laughs> bắt được hai con chút xíu rồi bạn ơi đấy không cái đường cái đường khá đẹp đường đỏ bạn ơi chung mà cái khu này là cũng sông suối thì nhiều bạn suối nhiều đấy thì à, bắt sáng giờ rồi thôi bây giờ cũng chưa rồi bây giờ anh em tụi mình phải về ăn cơm để à, vài bữa nữa tụi mình sẽ làm món này cho bạn xem đây đấy anh mình bắt quá trời nó bạn nào chung là cũng à, không nhiều lắm nói chung là cũng được các bạn ơi đấy ok thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này của mình và hẹn gặp lại ở các bạn ở video tiếp theo nha tạm biệt